chứ không có. Rồi ở đó, ở đó nè, ở đó đi, ở đó đi. Tưởng đầu vô chết mẹ rồi hình. Kêu kêu kêu kêu. Kêu lên. Trong lại, trong lại. Trong lại, trong lại. Lên nè. Con kìa. nên rồi trang trang để lưỡi quần táo à đó đi thấy vô sao đủ được được chứ giãn cơ rồi giãn cơ đuôi rồi lông mình mắt là xong luôn mày không đưa tiền cho nó nghĩ giá cái tao đưa tiền cho mà

đi đi. có gì hết đây không có gì hết đẩy đi đẩy đi long ơi long ơi nữa, Đấy. Đâu kia sao hả? Là con gì rồi? Năm nghĩ mà chắc. Nó không phải là con gì đâu. Mm-hmm. Được ạ. cái băng cho ảnh nên nên nên nên Thank you. Ủa, 20, 30 hả? À? 30 Diễn, diễn, diễn ơi, kêu diễn ơi Động ơi Diễn cái diễn, diễn ơi Kêu diễn ra tên Mẹ lên. Ra đi, ra đi cho bố. Ừ, chạy đi chạy nữa. Không dạ, ơi. Trung đầu. mưa hết cái như vậy mưa đá những rướng nữa chứ anh đi đi. Đã đi có trong tay. Lóc ra. Tuấn. Sao nó chạy mất. Giảm luôn hả? đầu rồi vô nó còn đỡ. Sao giật bắt cái luôn. Lối về, lối về, lối luôn lấy luôn chắc đá được mà giờ đó rồi Oh.

ao ao quên quên vô đâu mới có mười mấy <coughs> đây nhảy dứt lên chở chở đi chở con xuống nhảy nhảy lên nhảy lên vậy người đó là vậy cái phản kia mới đúng Não, não, não. Hey!

tay bỏ xét đây mà đâu có đâu cao chẳng hay đâu về lâu về lâu em ơi đá không đá vậy được đây đây đây cánh được cánh được cánh được cánh được bộ em cánh rồi chạy em chạy quanh xong rồi đó vậy được ôi không có nhào đâu lại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 rồi quyết tâm tốt rồi đó từ thôi ăn luôn ăn luôn